chạm 700 ai tổng 9 càng của chúng ta là càng 7772 thì hôm trước thì mình có chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày thì cái đường cầu lô khung 3 ngày thì không nói nữa về đường cầu đề của chúng ta thì chúng ta ăn cái chạm hai cứng này thì lui từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 7 thì ngày hôm nay mới là ngày 11 thì chúng ta còn hai hôm nữa thì anh em nào mà lui à, cái bộ đề 12 này thì em cố gắng nuôi hai hôm nữa cho mình còn đâu anh em nào mà đánh cái chạm cứng là cái chạm hai này ấy, thì chúng ta đã ăn được hai hôm anh em nhé ăn được hai hôm từ ngày mùng 7 phải không ạ thì ngày mùng 8 đề về 24 thì chúng ta đã ăn được cái chạm cứng là cái chạm hai này của mình đó cặp 5995 của chúng ta thì lô thì không thể nói rồi lô thì chúng ta ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 59 này phải không ạ đó quá là rực rỡ và ăn đề chạm hai và chạm cứng còn đến ngày mùng 10 tháng 7 này đề về 72 thì chúng ta lại tiếp tục ra ăn được cái chạm cứng hai này của mình thì trong cái dàn 8 số này của chúng ta thì không có không có con 72 và con 24 thì anh em nào mà đánh 18 số thì chúng ta ăn được cái chạm hai anh em nhé rồi ok thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta chiến thắng được cái chạm cứng hai và cặp 5995 lô khung của chúng ta rực rỡ luôn phải không ạ thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề của chúng ta thì chỉ có ba số anh em nhé thì nó đang chạy của chúng ta là chạy hai ba tháng rồi thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất thì mình sẽ đi test cho anh em anh em để ý đây cho mình chủ nhật hàng tuần anh em nhé Chủ nhật này ngày 12 tháng 6 Chúng ta lấy ở cái giải 6 này Chúng ta lấy con 2 này Chúng ta ghép sang ba con này cho mình Thì chúng ta có đề Đầu 2 này Đề lui tuần chủ nhật anh em nhé đầu 2 đầu 2 thì chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 23 27 29 này chúng ta chỉ có 3 số thôi thì mình lấy từ ngày 12 tháng 6 thì mình sẽ test cho anh em cứ chủ nhật hàng tuần cho mình anh em nhé Thứ hai ngày 13 tháng 6 đề về 27 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 2 này. Và ăn thẳng con đề 27 này trong cái gian 3 số. Tiếp tục cái đường cầu này, khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần cho mình. Thứ tư này. Thứ năm này. Thứ năm đề về 24 này thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu 2 này thôi anh em nhé. Chủ nhật ngày 19 tháng 6 của chúng ta Thì chúng ta có đề đầu 7 này Đầu 7 của chúng ta thì có 74, 77, 79 Ở đây thì chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì chúng ta có thêm con 79 anh em nhé 74, 77, 79 Đầu 7 để chúng ta lui tuần ngày Chủ nhật Chủ nhật ngày 19 tháng 6 này ngày thứ hai không ăn này thứ ba thì đề về 71 thì chúng ta chỉ ăn được cái đầu 7 này thôi phải không ạ thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày 24 tháng 6 này đề về 77 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 7 và ăn thẳng con đề 77 này trong cái dàn ba số anh em nhé dàn ba số khi ăn xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 6 này của chúng ta thì có đề đầu 3 đầu 3 này ghép lần lượt thì chúng ta có 31 38 và 39 để chúng ta lui tuần 26 tháng 6 này Chủ nhật ngày 26 tháng 6 này ngày 27 không ăn này 28 này 29 này sang ngày thứ năm ngày 30 tháng 6 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 3 này và ăn thẳng con đề 39 này trong cái dàn ba số anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này thì lại đợi chủ nhật hàng tuần cho mình nếu mà anh em mà đánh ờ, cái đầu thẳng một cái đầu ba của lót thì chúng ta có 10 số thì tí nữa về phần chốt số thì mình sẽ nói qua cho anh em tiếp tục ngày chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 này thì chúng ta có đề đầu 2 chúng ta có 20 này 24 25 ở đây chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có thêm luôn 25 20 24 25 để chúng ta nuôi tuần chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 này thứ hai không ăn này thứ ba này thứ tư này thứ năm này sang ngày thứ sáu ngày mùng 8 tháng 7 này đề về 24 thì chúng ta đã ăn được cái đầu hai này và ăn thẳng con đề 24 này trong cái dàn ba số anh em nhé trong cái dàn ba số khi ăn xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần cho mình chủ nhật tuần này của chúng ta ngày mùng 10 tháng 7 này thì chúng ta có đề lui tuần của ngày chủ nhật là cái đầu một cho mình đầu một của chúng ta thì có 13 15 19 19 phải không ạ thì chúng ta nuôi từ ngày hôm nay từ ngày 11 này mười một mười hai mười ba mười bốn mười năm mười sáu đến ngày mười bảy tháng bảy này hai hai cho mình đó thì cái đường cầu đề này của chúng ta thì ờ, đầu một này nếu mà nó chạy của chúng ta thì là chỉ có ba cái số này thôi ăn rất chi là đều anh em nào cẩn thận thì cái đầu một này của chúng ta đủ là 10 số anh em nhé nếu mà cẩn thận thì chúng ta vào 10 số cho mình đó đề lôi tuần lôi từ ngày 11 đến ngày 17 năm 2022 đây là cái đường cầu đề lôi tuần của chúng ta còn lô khung 3 ngày của mình thì nói thẳng ra anh em là chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu lô khung thì nó mất rất chi là nhiều cái thời gian bởi vì là bốn cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì nó đều ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai và ra rất chi là đều thì ngày hôm nay thì mình sẽ chốt luôn cho anh em là cái cặp lô khung của chúng ta là cặp 7227 anh em nhé lô khung 3 ngày là cặp 272 anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi hai cái cặp này của chúng ta chúng ta nuôi từ thứ hai thứ hai thứ ba thứ tư cho mình đó khung 3 ngày anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thôi tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% trùng cầu trùng kèo thì vào tiền tất cả chỉ là miễn phí thôi anh em nhé đó cặp lô khung 2772 khung 3 ngày từ thứ hai đến thứ tư cho mình về cái đường cầu đài lôi tuần này thì mình khuyên anh em lên đánh đủ 10 số cho mình anh em nhé còn đâu anh em nào mà không không đánh đủ 10 số thì anh em đánh tỷ lệ ba con này cho mình vừa phải thôi bởi vì là 100 con thì chúng ta mới ăn được có một con thôi nên là cân đối làm sao hợp lý là được chứ anh chắc chắn bảo là chắc chắn anh em vào ba con này thì mình không bảo chắc chắn 100% đấy tỷ lệ nó ra rất chi là cao nên anh em cân đối làm sao hợp lý là được hoặc là vào thẳng cái đầu một này 10 số cho mình anh em nhé thì tất cả những con số này mình chia sẻ cho anh em nuôi cái tuần mới này thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh ủng hộ mình còn đâu anh em nào mà ăn được cái đề chạm hai cứng và cặp lô 5995 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì mình cũng chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe may mắn thành công trong cuộc sống hẹn gặp mọi người một ngày gần nhất anh em nhé mong muốn là cái đường cầu này nó có lỗ liên tục rồi ok thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em ngày gần nhất anh em nhé